À, ừ. còn chiên nó thì đặt cho nó thích minh đức do nên vai đàn thích minh đức thì vai đàn ừ. còn à, ngọc minh đó, thì thích minh nhẫn thích minh nhẫn thích minh, minh nhẫn không ừ. ờ minh nhẫn còn Bali thì à, thích nữ liên liên hạnh liên hạnh thích nữ liên hạnh thích nữ liên hạnh thích nữ liên châu liên châu là du du liên liên châu l i e l i e n thích nữ thích nữ nữ nữ linh nữ lady lady liên liên châu so what are you I'm here name Minh Đức thích thích Minh nhá Minh Đức Minh M I N S Minh Đức Minh Đức D e U C D Minh Đức Minh Minh Đức D U C Đức Đức Đức Đức mình biết mình biết mình biết đúng là là thưa thầy con điều thiện là sáng suốt nhận ra được tất cả mọi điều thiện mà ngăn và diệt tất cả mọi điều ác đó là gọi là minh thiện là cái tên đó luôn lúc nào cũng thấy điều thiện không có ờ, không có chấp nhận cái điều ác không có chấp nhận cho nên thích minh thiện còn thích minh đức minh đức có nghĩa là đức hạnh lúc nào cũng sống trong những sáng suốt trong những cái đức hạnh không có sống không làm của mình của người đó là đức hạnh nghĩa là nói ra lời nói mà người ta buồn nhất định là không nói tức là cái đức cái đức hạnh à, thì do đó cái pháp danh tên là minh đức minh có nghĩa là sáng suốt đức là sống trong đức hạnh không có làm cho người khác khổ không có làm cho mình khổ người khác nói gì mình buồn phiền thì nhất định là không buồn phiền thì không làm cho mình khổ đó là minh đức Right like your mind, enlightenment, right? Good, that means uh, uh, certain uh, the rule, the method, the rule that uh, minded, that means that your mind always in conscious. That people, when uh, they get angry at you, angry, you always calm and try to love them and try to tell them what's a good thing, not because you are reacting, well, I want to beat you up. Mm -hmm. that means that uh, when you say something, you know, try to be give them a good comfort word and try to calm down the temper, the sadness, or uh, whatever the problem is. That's the minh đức. Minh do your mind, right, clean, and đức. That means acting and behaving, you talking to make the benefit for other and also for you. That means minh đức. So when people ask you what the Dominic means, you would tell them what is my Buddha name. Nhẫn nhục thì thuận hết, không có lúc nào cũng tâm mình vui vẻ, không có thấy mà để cho tâm mình chướng ngại, mà là nhẫn. Nhẫn là nhịn, là tùy thuận, là bằng lòng trong mọi hoàn cảnh gọi là minh nhẫn. Đó, minh nhẫn là cái cơ. liên hạnh liên hạnh tức là liên là sen sen hạnh là cái hạnh ở nơi mà bùng lầy hôi thất tăng nhưng mà sen thì không hôi tanh mùi vùng tức là cái hạnh của của bông sen à, còn mang cái tên là viên hạnh tức là dù bất cứ ở bất cứ nơi đâu vẫn tỏ ra cái mùi thơm của hoa sen chứ không có để ô nhiễm những cái, cái xấu ở đó ở đó đó là liên hạnh cái hạnh của hoa sen liên hạnh liên đặc liên là the, the, the lotus, you know the lotus flowers? The lotus is stand for purity and the scent is very, very comfortable and very fresh. You know, hang that means when the lotus growing now from the, the mud, the sting mud, when it's growing up, but uh, but it's not because we're coming out from the mud, we're going to be steam. But it's coming up from the all the you know filthy thing. But it gives people, it gives to everyone, and it brings the happy, and it brings the you know the, the good perfume for life, for happy thing, all the good thing. That's what means liễu hạnh. Liên hạnh, liên, liên, liên, I'm sorry, liên, liên, what's that? Liên, liên là tên. Liên, mình lỗi rồi. Liên hạnh, that's what mình đang name say Meaning hạnh. Yeah, hạnh. Hạnh. Hạnh. hạnh. Nói And what it? hạnh? Hạnh, that means that mean là that mean this is that you, you the, the lotus born from up from the the mud. It's not because the mud that gonna do you harm or you smell, but you coming out from you know from the mud, but you bring the perfume for life and purity and blooming, you know, with love is a beautiful thing to life, you know. À, liên châu, châu là cái ngọt, châu báo. À, vừa là nó giữ mình nó không bị ô nhiễm, cái hạt châu nó không bị ô nhiễm mà nó có tỏa cái ánh sáng, cho nên nó là hạt châu, cho nên gọi là liên châu, liên châu. Đó là cái tên của của của, của con, cái tên của con là liên châu. Ừ do đó mà chuyện chỉ cái pháp danh nó là cái hạt châu luôn luôn lúc nào nó cũng chiếu sáng nó không bao giờ mờ không bao giờ nó bị ô nhiễm nó không bao giờ bị lem luốc nhưng không có diệt cái nó sẽ liên châu You, you, you know, you, oh, you mean like contaminated or, you know, contagious or, ờ, you know. That means lean, that means also mean the lotus, you know. That means lotus also have meaning that mean, that means laying, that means lotus, that means the purity and the beauty of the lotus and uh, the fragrance of the lotus and it blooming the beauty. That means chow, that means the gem, gemstone, gem like diamond, ruby, like uh, sapphire and all those things. That means you always shining, shining the sparkling, you know, and nothing can contaminate the, mm. that gemstone like lotus and it's always shining with light, you know. This light is meaning bring gift to life, to people, uh, being happy and beautiful thing in life. You don't contaminate life. You don't bring the people misery, misery. You don't make people angry. You don't make people sad or destroy them. Mm. Or uh, say things that people uh, dislike. Uh, you make people that uh, suffer from mm. what you say, what you do. That means liên châu, you know, mm. shining Zion Sò du Liên Châu Tây à? Liên Châu okay. nói vậy đúng rồi Thông nghĩa Con Pháp danh là thông nghĩa Thông nghĩa là thông suốt Nghĩa là nghĩa lý của Đạo Phật Nghĩa là thông suốt nghĩa lý cái Pháp chân lý của Đạo Con thông suốt cái nghĩa đó Cho nên con tu tập con bảo gì, giữ gìn được cái nghĩa Cho nên cái Pháp danh của con tượng trưng cho cái sự tu tập của con để đến chỗ giải thoát Phật Con hiểu chưa? không bây giờ thầy nói tiếp để cho thấy được cái cái việc cái pháp danh khi mấy con có cái tên cái tên của mấy con hàng ngày được nhắc nhở qua mọi người người ta gọi mấy con ví dụ như liên đức à, hoặc là liên hạnh hoặc là minh đức hoặc là minh nhẫn hoặc là minh thiện mình nghe cái tên của mình là mình phải giữ gìn mình cho đúng với cái tên của mình thì nó mới có đầy đủ ý nghĩa của cái tên bởi vì cái tên nhắc cái tên người đó nó vừa phân biệt người đó với người khác người ta không làm và vừa phân biệt được cái đức hạnh của cái người đó cái người đó nghe cái tên của mình thì cố gắng giữ gìn cái đức hạnh của con người của mình để xứng đáng mình mang cái tên đó mang cái pháp danh đó làm vậy thì mấy con nhớ kỹ như cái tên của mấy con là mấy con phải sống cho đúng như cái tên của mấy con thì mấy con sẽ đem lại hạnh phúc cho mình cho mà đem lại sự bình an cho mình khi nào